Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Phần bà Nhàn làm ăn với cơ quan tình báo Mossad của Israel thì bị giấu nhẹm. Nếu ai đọc báo trong nước thì chỉ biết đến thế. Tuy nhiên, báo chỉ nước ngoài thì chẳng quan tâm đến việc bà Nhàn làm ăn với cơ quan nào trong nước. Họ chỉ chú ý đến bà Nhàn với vai trò môi giới trong các thương vụ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với phía nhà cung cấp khí tài quân sự Israel. Báo chí nước ngoài cho biết nhiều hơn những gì báo chí trong nước có thể cho biết. Hình ảnh ông Tô Lâm đang đánh mạnh vào EAAC ở Quảng Ninh. Khi tổng hợp lại các mối làm ăn giữa Việt Nam với các mối mua bán vũ khí nước ngoài, thì nó hiện lên vai trò của bà Nhàn rất lớn. Đến bí thư tỉnh mà còn phải nhờ bà Nhàn gọi vốn từ trung ương để rót về cho tỉnh thì có thể thấy bà này không hề đơn giản. Rồi tài liệu mật từ bên trong bung ra cho biết người đỡ đầu cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Trung ương là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Người nhận mệnh lệnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính theo chân bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong các thương vụ làm ăn với phía đối tác nước ngoài là ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nguồn tin này còn cho biết ông Nguyễn Chí Dũng tham gia chuyến đi này với vai trò cá nhân chứ không phải vai trò công vụ. Chính vì thế không có văn bản nhà nước nào ghi lại chuyến đi này, mà chỉ có người trong đoàn tùy tùng ghi lại và tung ra ngoài. Hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hiện nay trong tứ trụ có ba trụ là cùng một phe, đó là trụ Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước và trụ Chủ tịch Quốc hội. Mở rộng ra ngoài phạm vi tứ trụ thì có thêm vị trí Thường trực Ban Bí Thư cũng nằm trong tay ông Nguyễn Phú Trọng đứng giữa rừng kẻ thù này, liệu ông Phạm Minh Chính sẽ chống đỡ như thế nào? Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng còn nắm chắc Tô Lâm. Vì thế, ông Trọng có thể tung nắm đấm vào những đường dây có nghi ngờ liên quan đến ông Thủ tướng để tìm lý do hạ bệ. Sau vụ án AIC với quan chức Đồng Nai, thì nay đến vụ AIC liên quan đến quan chức Quảng Ninh. Điều đáng nói là ông Tô Lâm đánh vào vụ án AIC tại Quảng Ninh nhưng vẫn chưa thể mở rộng theo hướng lên trên, đặc biệt là cấp bí thư và chủ tịch tỉnh vào giai đoạn 2011-2012, bởi đang đụng phải đá tảng rất lớn chắn đường. Vì chưa thể đánh lên được, ông Tô Lâm đành mở đánh rộng. Mới đây, ông Tô Lâm cho bắt Nguyễn Anh Trung, anh trai của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đánh vào vụ án AIC tại Quảng Ninh là cú đấm thứ nhì Cú đánh này xem ra không hề dễ dàng gì bởi độ phức tạp của các thế lực chính trị tại nơi đây. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có thói quen hối lộ hết cả hệ thống, từ bí thư tỉnh ủy đến giám đốc các sở và giám đốc bệnh viện liên quan. Tuy nhiên, cựu bí thư tỉnh Quảng Ninh thời đó là Phạm Minh Chính, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thời đó là Nguyễn Văn Đọc. Nếu tóm được Nguyễn Văn Đọc thì có thể nói phụ thủ tướng sẽ lung lay dữ dội. Hình ảnh Phạm Minh Chính thế càng ngày càng bị cô lập. Vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh là vụ án khó, khó cho Tô Lâm và khó cho cả Đinh Văn Nơi với vai trò trợ giúp. Cho đến giờ Bộ Công an vẫn đang tiến rất chậm trong công tác điều tra đối với vụ án này. Vụ bắt anh ruột của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho thấy ông Tô Lâm đang gặp khó, chứ chưa thấy đường mở cho tiến trình phá án.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 Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh lại không phải là thành viên ban bí thư. Nhiệm kỳ trước, ông Nguyễn Văn Bình, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng, vẫn là thành viên ban bí thư. Ông Nguyễn Văn Bình được xem là tội đồ thời làm thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tưởng rằng vào năm 2016, ông Nguyễn Văn Bình sẽ bị ông Nguyễn Phú Trọng tấn công như đã tấn công ông Đinh La Thăng và Trần Bắc Hà Tuy nhiên, ông Bình vẫn bình an vô sự ngồi câm lặng ở Ban Kinh tế Trung ương đến hết nhiệm kỳ. Hình ảnh ông Trần Tuấn Anh, con trai cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ghế trưởng Ban Kinh tế Trung ương rất nhạt nhẽo, thường ghế này là ghế cho những người đang chờ bị kỷ luật ngồi tạm. Ông Trương Tấn Sang từng bị đưa vào chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương khi ông này để năm Cam làm mưa làm gió thời kỳ ông làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Chính trị quyết cho ông Sang vào ghế này để chờ hình thức kỷ luật nặng hơn. Tuy nhiên, sau đó bất ngờ ông Trương Tấn Sang lại lên được ghế thường trực ban bí thư. Sau khi ông Trương Tấn Sang rời ghế trưởng ban kinh tế trung ương năm 2007, thì trung ương đảng cũng dẹp luôn chức này. Thời ông Trương Tấn Sang làm trưởng ban kinh tế trung ương, có người ví von ghế này là trại tạm giam lãnh đạo bị dính phốt Ông Trương Tấn Sang khi làm trưởng ban kinh tế trung ương chẳng có thực quyền gì. Năm 2012, ông Nguyễn Phú Trọng cho tái lập ban kinh tế trung ương và rút ông Vương Đình Huệ về ngồi tạm để chờ thời. Rồi sau đó ông Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị và làm Phó Thủ tướng. Cứ thế ông Huệ tiến lên chức Chủ tịch Quốc hội như ngày nay. Hình ảnh ông cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Kế nhiệm ông Vương Đình Huệ là ông Nguyễn Văn Bình kế nhiệm ông Nguyễn Văn Bình là ông Trần Tuấn Anh hiện nay. Ông Nguyễn Văn Bình ngồi tạm ghế trưởng ban kinh tế trung ương để chờ hạ cánh an toàn. Có lẽ ông Trần Tuấn Anh cũng chỉ ngồi tạm ở ghế trưởng ban kinh tế trung ương này rồi hạ cánh. Lẽ ra ở đại hội 13 ông Trần Tuấn Anh đã bị loại, nhưng bất ngờ ông này lại trúng ủy viên Bộ Chính trị. Theo như thông tin nội bộ cho thời báo chấm Đề biết, cú lội ngược dòng thành công này là bởi lần gặp mặt bí mật giữa ông cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương với ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trần Tuấn Anh khi đã 57 tuổi mà vẫn còn phải nhờ bố gửi gắm thì đúng nghĩa là cậu ấm, chưa biết tự đứng trên đôi chân của mình. Trước đây, khi làm Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trần Tuấn Anh huênh hoang dùng xe công đón vợ tại chân cầu thang máy bay. Việc làm sai quy định này đã gây ra bảo mạng, buộc ông bộ trưởng này phải lên truyền thông xin lỗi. Ông ngồi ở ghế bộ trưởng mà vẫn làm như là cậu ấm con nhà giàu, muốn chứng tỏ trước thiên hạ là ông đây oai nhất quả đất. Trò này được giới phân tích đánh giá là trò trẻ trâu. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang chăm trẻ. Trần Tuấn Anh quậy như chàng playboy vì sếp của ông ta là Nguyễn Xuân Phúc. Nay, sếp của ông là Nguyễn Phú Trọng nên ông Trần Tuấn Anh ngồi im, không dám hé răng, không dám cựa quậy. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng giờ đây đang chăm trẻ, để rồi hết nhiệm kỳ, ông trả lại đứa trẻ hư hỏng này về với gia đình của ông cựu chủ tịch nước. Nhiệm kỳ làm trưởng ban kinh tế trung ương của Trần Tuấn Anh gần như không thấy ông hoạt động gì, mặc dù ông là ủy viên Bộ Chính trị. Ông Trần Đức Lương là người ít tai tiếng và là người mà ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng quý mến, nên ông Trần Tuấn Anh được vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên,